Xin chào, giới thiệu đến các bạn đây là bộ sưu tập các loài rắn dễ thương của Teon Rắn ngô là một loài rắn đặc biệt chuyên săn những con chuột nhỏ bằng cách siết chặt đến chết Bản tính của chúng rất ngoan hiền, ít cắn bậy, có kích thước vừa phải, da vảy có nhiều màu đẹp mắt Và chăm sóc rất đơn giản nên thường được nuôi như rắn thú cưng Mặc dù bề ngoài nhìn giống rắn hổ độc nên hay bị giết hại nhầm lẫn nhưng rắn ngô thật sự vô hại và có lợi cho con người. Rắn ngô không có độc và chúng giúp cân bằng dân số của các loài gặm nhấm gây hại mùa màng và dịch bệnh. Nếu các bạn muốn Tiun chỉ cách nuôi loại rắn này thì chia sẻ thật nhiều nhé.